Rồi cho cái thằng này Thằng này nó hết vô tới đây nó ngưng ta <laughs> Vậy mà anh lỡ lòng chuyển tiền hết cho nó luôn rồi đó Ủi rồi ôi Cái này nữa Còn cái này chắc đồ tạo chừng ờ, mấy chục rồi <laughs> Mấy chục rồi Hồi trước đó là triết lý của Duy Nguyễn ờ, là làm những cái nắp vô phun này nó phải đẹp như bên Bình Tân rồi đó Nhưng mà sao nghĩ là thiết kỷ mình làm đẹp từ lúc mà Bình Tân khai trương giờ chưa nào vô khen vào phun á Thật ra thì Duy Nguyễn thấy nó cũng sang khỉ khô, siêu thị nó có đầy đó Vậy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 À, chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog của Duy Nguyễn Ngày hôm nay là Duy Nguyễn à, có một sứ mệnh cực kỳ à, quan trọng nha các bạn à, Qua đây chuẩn bị làm dự án đầu tiên của BBT quận 7 Nhưng mà cuộc đời nó không như mơ các bạn à, Khi mà qua đây rồi dẫn nguyên team qua đây luôn á Gồm có camera trưởng nhưng camera thứ Thì hai thằng trưởng thứ cộng lại ba, ba, ba ngày công nha các bạn à, cứ bà cứ cộng lại ba ngày công đi còn Duy Nguyễn thì làm đó giờ không có để lấy lương Duy Nguyễn cũng biết công của Duy Nguyễn là nhiêu nữa nhưng mà buồn lắm các bạn ạ à. cái khâu à, một số cái khâu nó chưa được hoàn chỉnh trong đó là khâu vệ sinh nó bạn thấy nó còn hơi bị dơ dơ chút đỉnh nên Duy Nguyễn không thể nào quay được dự án home gym của mình nên cái dự án home gym của Duy Nguyễn chắc phải dời lại vài ngày nữa các bạn nó cũng tiếc lắm nhưng mà tiện đây thì cũng uh, à, THOL Gym Center quận 7 nó cũng có những cái điều đổi thay những cái điều mới thì uh, nhân đây cũng uh, cập nhật tình hình cho các bạn cùng uh, theo dõi bạn nhìn trên đây đây là gì máy lạnh đa kinh năm ngựa trời ơi má ơi hơi lạnh đầu tiên hơi lạnh đầu tiên của bbt building quận bảy trời nó đã mà nó mát mà nó, nó hơi cái hơi thở mà tự nhiên sao đó các bạn các bạn nên nhớ nha đai kinh năm ngựa đai kinh không nó chưa đủ giá trị mà nó phải năm ngựa nó nó mới giá trị nha các bạn ôi trời ơi thì uh, tất cả những vàng máy lạnh của dương nguyễn ở đây khoảng hai mấy con thì nó đều là năm ngựa hết các bạn thì uh, cái việc mà năm ngựa hay là bốn ngựa hay là bốn ngựa rưỡi gì đó What? nó cũng xảy ra à, cũng một số ý kiến của trong nội bộ công ty cho rằng có những vị trí thì nên bốn ngựa thôi năm ngựa nó sẽ không hợp lý nó sẽ hơi bị dư dư sức suất nhưng mà Duy Nguyễn thì có một cái quan điểm nó khác tức là bây giờ bốn ngựa hay năm ngựa nó hơn nhau có năm bảy triệu nó hơn nhau có năm bảy triệu mà nó bây giờ bốn ngựa đó người sao sau này năm dài tháng rộng mày đó nó bị hư hay là bị yếu yếu rồi lúc đó nó là đủ nó xong mua năm ngựa nhưng mà năm ngựa cho nó nó nó tròn miệng thôi tức là đai kinh đai kinh năm ngựa nó tự nhiên nghe nó là đã sao á đai kinh bốn ngựa là thôi đúng rồi anh em à, đai kinh năm ngựa ba pha à, vậy đi anh các bạn có thể review máy lạnh em camera cứ lại review máy lạnh đi máy lạnh à, của THOL đều là những máy lạnh này nhưng mà tại sao Dương Nguyễn đứng ở đây ở đây là cái con để con đầu tiên các bạn cái con đầu tiên nhưng mà là con lùn nhất nữa cái con này là con lùn nhất nha các bạn nên đứng ở đây là đã đã không đó tầng này ba con tầng này ba con với phòng giám đốc của Dương Nguyễn cũng có con và này, này nữa rồi có cái thứ hai uh, chia sẻ bằng luôn đây là cái uh, phun cái dồi phun cái này là tư tưởng Dương Nguyễn nó khác rồi nha các bạn cái dồi phun bên Bình Tân là dồi phun xịn nhất á cái dồi phun Bình Tân á là mấy trăm ngàn con các bạn What? còn cái này chắc đồ tạo chừng uh, mấy chục rồi à. mấy chục rồi à. hồi trước đó là thiết lý của Dương Nguyễn là làm những cái nắp dồi phun này nó phải đẹp như bên Bình Tân rồi đó nhưng mà sao nghĩ là thiết kỷ mình làm đẹp cũng từ lúc mà bình tân khai trương giờ chưa nào vô khen đồ phun á đó là cái đồ phun mà sẽ thấy khác của bình tân nha nhưng mà ngược lại đó là cái này á là cái gì nhựa giả gỗ hai, hai triệu mấy mét nó rồi nha các bạn cứ thi công này đi hai triệu mấy mét ở này đèn led không thấy nhìn không đèn led tất cả nhìn nó sẽ nó sẽ mang cái độ đẹp và độ sang mà căn bản là độ lâu nữa nếu mà cái chỗ này bạn chơi la phong không á thì nó sẽ rất là thường la phong á la phong bằng sơn lên đó bạn giống như mấy cái tiệm mà phở phiết này nọ đó bên cali đồ cũng la phong không đó thì à, la phong nó sẽ khác còn gỗ nó sẽ khác tất nhiên gỗ nó đang bị một cái khuyết điểm nhỏ cho nên nó bị vân. phải xử lý phải xử lý nha các bạn chưa xong không hết đâu rồi đây là cái bàn cái bàn như bà hẩm như nguyễn nói là giờ đã lắp kính kiềng lực rồi đập đùng đùng luôn để cho nó đừng có dơ thôi vệ sinh lao cho nó, nó dễ đây là khu vực làm việc thôi còn logo bên đây là chơi logo đơn giản nhưng mà nhưng mà bạo lực cái động xin lỗi bạn quyền lực nha các bạn logo thể hình online logo truyền thống của THOL từ trước tới giờ rồi xong ờ, thao thông qua đây bạn thấy cái hệ này tủ này là gì giờ tôi Duy Nguyễn đố các bạn tại sao Duy Nguyễn làm cái hệ tủ ở đây đó bây giờ muốn hiểu được tại sao Duy Nguyễn làm hệ tủ ở đây thì các bạn phải hiểu cái này mở cửa tại sao Duy Nguyễn phải mở như vậy chẳng qua là có cái này nhưng mà biết sao không chưa đấu điện bạn chưa đấu điện nên phải kéo vậy đó mốt có điện là tự động nha nên cửa bên quận 7 sao là cửa tự động wow. chỉ trong 4 tòa nhà của BBT chỉ có cái cửa quận 7 là cửa tự động thôi bạn vậy thì đặt ra vấn đề cửa tự động nó có sang không thật ra thì nguyễn thấy nó cũng sang khỉ khô siêu thị nó có đầy đó vậy thì tôi hỏi bạn siêu thị có sang không tự bạn trả lời nhưng mà nó lạ thôi đó à, giờ đẩy ra thấy không bậc tam cấp đi từ ngoài bậc tam cấp bước vô cái tòa nhà của Duy Nguyễn chia theo tỷ lệ 3 phía dốc đam là 4 m phía này là 8 m phía cái à, cái cái cái cái bậc tam cấp là 8 m đó nha bạn 8 mét là gì 8 mét là rộng hơn một cái nhà phố người ta rồi đó, đó 8 mét là rộng hơn cái nhà phố rồi bằng bằng đi bây giờ bạn tự đi ngoài đi vô Thôi cái cửa này nó mở ra phát một wow khỏe đẹp thành công đẳng cấp tất cả những gì Di Nguyễn làm Di Nguyễn thiết kế đều có ý đồ nó đều có cái sự tư duy và Di Nguyễn nhận định rằng mình thiết kế như vậy nó nó nó phải có một lý do gì đó chứ phải tự nhiên nha các bạn rồi, rồi ta thấy cái đó chưa rồi xong rồi cái cửa nó kéo lại giờ mà tôi kéo thôi mốt nó sẽ kéo rồi đi vô phát một nhìn rồi súp cái này mới là quy chương nè cái này quy chương nếu có và súp ok tủ này tủ này để gì đố mấy em thằng nào nó để giày tao quýnh liền luôn giày đi vô luôn khỏi tháo rồi đi vô đây cái wheel là gì một khung cảnh gym nguyên nga tráng lệ đó một khung cảnh gym quy nga tráng lệ một cái home gym bên tay trái 500 triệu một hệ thống cardio bên tay phải nhiêu triệu không biết luôn ok không và ở trong đó là gì ở trong đó là những tấm ảnh mà sau này chưa chưa in đó thôi dán hai cột đó đập vô ở trên là hàng kệ súp súp súp súp nó thể hiện một cái sứ mệnh gì súp và chim chim và súp trong câu thơ trong bài hát trong lời ca chúa tể ngành gym ông hoàng nghề súp đó à, nhớ chưa nhớ chưa rồi đây là cái một quầy để tân nhỏ thôi không làm nhiều quá tốn diện tích uổng đất ở quận 7 nó mắc lắm tất đất tất vàng các bạn đúng không làm bự quá nó uổng mình làm vừa vừa như vậy được được rồi đúng rồi anh em ạ à. đi vô đây mở cửa bây giờ giải thích tại sao có cái cửa này bên bình tân không có quận 9 không có quận 12 không có nhưng mà bên này phải có cái cửa này đơn giản đơn giản là gì cái sự kết nối giữa trong và ngoài khi mà các bạn mở nhạc ở trong đây thì ngoài đây nó sẽ giảm một cái âm lượng khoảng chừng 1 phần ba nội công ở trong là nghe nó vừa phải nó sẽ có sự kết nối giữa người trong và người ngoài đó còn mô hình ở bên quận 9, quận 12 là ở chỗ này là phòng yoga lối đi cái chuyện đó nó khác tại sao nó khác như vậy tại vì mặt bằng nó không đủ rộng nó chỉ có 10 mét chiều ngang thôi bên đây nó 12 mét chiều ngang nên bố trí như vậy thì nó đẳng cấp hơn vậy thì những ai được vô home game VIP mới được vô còn bình thường khách tập bình thường thì vô tập đây xong leo lầu tập những cái lầu như Nguyễn sẽ review sau à, thấy không đây là cái khu sảnh lễ tân và cái dự án home gym của Duy Nguyễn bữa nay Duy Nguyễn tính qua để làm đây nhưng mà tại sao không làm được ok chút xíu Duy Nguyễn sẽ nói chưa hết bên đây bên đây nó còn nữa chưa hết đâu bên đây là gì bên đây á và là bây giờ á là anh tính anh chơi tấm hình tấm hình vét màu trắng á nâng cấp để dưới ở trên bản đồ đại lý để trên tức là gì anh Duy Nguyễn nâng lên quá thông điệp bóng bảy thông điệp nghĩa bóng là gì Duy Nguyễn nâng chữ S Việt Nam mà không phải nâng chữ S Việt Nam mà nâng 40 đại lý nâng 40 50 đại lý phủ kính chữ S Việt Nam em thấy sao em thấy sao mày ừ, ừ thằng trước mày nó còn lắng nghe nó còn ừ được mày đằng sau lưng mày khiêng cái máy qua lại qua lại cạch cạch cũng ừ nữa giờ vô trong home game tại sao mà gọi là là, là chưa quay được đây rồi cái home game trời ơi trời ơi chưa làm được cái chỗ này nãy chưa nói quay lên hình xấu lắm ba ơi rồi cho cái thằng này thằng này nó ớt vô tới đây nó ngưng ta tao lại mày vậy mà anh lỡ lòng chuyển tiền hết cho nó luôn rồi đó ảo thật đấy cái này nữa khó chịu vậy trời ơi quay cái này không có thấy nè trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi không quay được là đúng rồi ủa mình có mang cây olympic qua đây chưa em chưa trời sao quay trời ơi trời thêm cái này nữa hả chết luôn ông ơi quá thôi nói chung bạn thấy rồi đó rất nhiều vấn đề chưa có thể quay hình ở cái ờ, phòng này được thôi các bạn ơi bể quá bạn nghĩ cảm ơn các bạn theo dõi video nha đó, nội dung Duy Nguyễn đầu tiên là Duy Nguyễn chia sẻ và Duy Nguyễn sẽ dẫn bạn tới hai chỗ cái chỗ thấp nhất của BBT và chỗ cao nhất của BBT và bạn đón theo dõi Bye. hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài